phẩm nuôi được nuôi trong một thời gian dài và đôi khi chúng sẽ bắt chước từng động tác của chủ để mua vui. Nhưng một người chủ Nhật Bản đã phát hiện ra rằng con mèo trong nhà thực sự đứng dành đi vệ sinh và tư thế giống với y hệt anh ấy. Hình ảnh ấy khiến cho nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng Ôi, loài mèo sắp xâm chiếm trái đất rồi đấy. Chú tài thoảng A 200 YesRU đã tiết lộ trên bài đăng của mình rằng chú mèo đen nhà mình luôn đứng bằng hai chân để đi vệ sinh. Trong 50 giây của đoạn video, chú mèo không chỉ đứng để đi vệ sinh mà còn nhìn ngó quan sát xem mình đã đi đúng nơi hay chưa. Sau khi đoạn video được đăng lên, hơn 1,27 triệu người đã xem, 31.000 bình luận và hơn 90.000 lượt thích chỉ ra trong 3 ngày. Rất nhiều bình luận tập Chị Titi sinh năm 1981 ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết Rạng sáng 18 tháng 7, chị đang ở Tân Bình kiểm tra camera kết nối qua điện thoại. Phát hiện ba thanh niên đi xe máy dừng trước căn nhà chị cho thuê trên đường Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn. Một thanh niên đột nhập căn nhà lấy tài sản nên chị Ti nhấn chuông báo động. Lúc này kẻ trộm bỏ chạy. Kiểm tra lại camera, chị Ti phát hiện trước đó cũng trong đêm 18 tháng 7, nhóm này đã vào nhà trộm tài sản. Chị Ti cho biết căn nhà ở Hóc Môn chỉ cho bốn công nhân thuê. Trong đợt dịch này, các công nhân chỉ vào công ty ở thẳng nên khóa cửa, về tài sản, chị Ti xác nhận bị trộm một loa karaoke cùng một số tài sản khác. Vụ việc đã được trình báo lên công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Vào thứ sáu, một người đàn ông đến từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã chi số tiền 900.000 di dân tệ khoảng 23,2 tỷ đồng để tậu cho mình một chiếc BMW màu vàng sang trọng. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 7 vừa qua, xe của anh đã bị vỡ phần kính chắn gió mà không hiểu lý do vì sao. Người đàn ông qua kiểm tra camera an ninh ở khu vực đậu xe thì phát hiện một bé gái khoảng 7 tuổi đã ngang nhiên trèo lên chiếc xe và liên tục dẫm đạp lên phần mui xe gây hỏng mất cho phần kính chắn gió sau khi lấy được số tiền số điện thoại của phụ huynh để hỏi rõ ràng mọi chuyện và yêu cầu bồi thường thế nhưng bố mẹ cô bé không hề xin lỗi mà tỏ ra thái độ vô cùng rơ trẽn ngăn ngược khiến không thể tin nổi Ngày 22 tháng 7, Công an thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ theo trình báo của người dân bị hai thanh niên trộm chó xịt hơi cay trên đường Bình Triệu. Theo ông NVM 56 tuổi, khoảng 4 giờ sáng ngày 20 tháng 7, đang ngồi rửa chén trước nhà thì con chó của ông chạy ra ngoài đường. Lúc này hai thanh niên đi xe máy dùng chúng sự tự chế bắn điện rồi trộm chó. Phát hiện ra sự việc, ông em cùng con gái chạy ra can thiệp thì bị hai đối tượng tấn công xịt hơi cay vào mặt. Ông em ném xô nhựa vào hai đối tượng để cứu chú chó. Bị chúng trả quyết liệt, hai tên trộm đành bỏ ý định bắt chó rồi lên xe bỏ chạy. Do hơi cay dính vào người, hai con ông em bị bỏng rát da, cay mắt. Theo ông em, khu vực này vừa được ờ, gỡ phong tỏa chiều ngày 19 tháng 7. Tuyến đường này rất phức tạp, các đối tượng thường tìm sơ hở để ra tay. Sau khi xảy ra sự việc, ông em đã đến công an trình báo.